chào các bạn tranh thủ là hôm nay mình cũng hơi khỏe một chút và trước khi mình đi ăn cơm thì mình sẽ làm cho các bạn một cái video để view về thị trường đầu tiên thì mình sẽ nói cho các bạn hiểu một chút rồi sau đấy thì mình sẽ cho các bạn xem một chút về về về thông tin về các dữ liệu thế nên là các bạn cũng không cần phải phải nhìn mặt mình ờ, quá lâu đâu thì ờ, có một điều mà mình luôn tâm niệm là khi mà mình đầu tư chứng khoán đặc biệt là mình làm môi giới chứng khoán ấy, thì ờ, mình coi cái công việc này như là một người làm tướng là cầm quân ra trận và mình nghĩ đấy là một cái định hướng tương đối là là đúng đắn và khi các bạn đầu tư như vậy các bạn không phải xác định là mình đang là là một người quản lý một nguồn vốn đầu tư và ở trên cái thị trường tài chính thì nó là thị trường tranh đoạt Uh, nó sẽ có lừa đảo nó sẽ có đủ thứ trò trống mà con người ta có thể nghĩ ra được để để có lợi và ở đấy cũng có những người tốt và cũng có những người người xấu cũng có những cái kẻ trục lợi và cũng có những cái kể là nó cạnh quyền hay là cạnh thế ờ, à, và mình rất là tâm đắc một cái câu của Gia Cát Lượng khi nói về người làm tướng là khi mà ông ấy uh, dùng cái chiêu mà thuyền cỏ mượn tên ấy, thì uh, lỗ tức kính mới hỏi ông là là tại sao ông lại biết là trời hôm đấy là là có sương mù thì ông mới nói một cái câu thế này mình nhớ không rõ mình nhớ mình mấy ý thôi nên là mình đang bật cái video kẻ làm tướng nếu không thông thiên văn không tường địa lý không biết âm dương không hiểu kỳ môn không quan sát trận đồ không nắm thế binh là bất tài rồi thì ờ, những cái câu này nó rất là đúng trong việc các bạn quản lý một cái danh mục đầu tư các bạn phải hiểu thời cuộc các bạn phải hiểu cái ờ, thời thế ở thời điểm hiện tại nó như thế nào đấy ngoài việc các bạn hiểu được những cái biến hóa của thị trường các bạn hiểu được uh, tính chất của các cổ phiếu các bạn phải hiểu được cái cách mà mà à, mà một cái doanh nghiệp mà mình đầu tư vào nó hoạt động nó biến đổi thì như vậy thì các bạn mới làm chủ được uh, hoàn toàn cái chiến lược đầu tư của mình để mà phân tích sâu hơn từng câu thì uh, có một thời điểm nào mà tiện thì mình có thể là ngồi đàm đạo với các bạn nhưng ờ, ý mình ở đây là cái điều rất là quan trọng lúc này là các bạn phải hiểu rõ được Ờ, thời thế đã các bạn phải hiểu rõ cái thị trường ở thời điểm hiện tại nó như thế nào bởi vì ấy mình cũng từng qua những giai đoạn thua lỗ rồi và mình bị mất định hướng mình không hiểu được là à, những cái vấn đề về chính trị cục diện chính trị những vấn đề về kinh tế nó đang như thế nào đây là vấn đề rất quan trọng bởi vì là nó sẽ làm chúng ta mất định hướng và đặc biệt là khi chúng ta đang thua lỗ là chúng ta sẽ bị hoang mang về thị trường nhiều người lại hay quay là cái câu là thị trường nó quay về 2008 2009 ờ, là sập xong rồi nằm im ra thì thực tế như vậy là không có đúng bởi vì mọi người không hiểu nội tại mà mọi người là đang mất niềm tin và hoang mang khi mà đầu tư thua lỗ mình cũng không biết là là phải bắt đầu từ đâu để ờ, nói cho các bạn hiểu được ờ, các vấn đề này nhưng mà tại vì là ở đây ờ, các bạn không có những cái tương tác nên là mình sẽ cố gắng mình sắp xếp cái suy nghĩ của mình bởi vì mình muốn là tự do kiểu ngẫu hứng để mình trao đổi cho các bạn thì nó sẽ tiện và nó sẽ có giá trị hơn là mình để chuẩn bị một cái bài bản ra thì nó rất là cứng nhắc thì Ờ, chắc chúng ta bắt đầu từ cái việc là ờ, thị trường nó có gì khác với 2009 và nếu mà nó có sập thì nó có gì khác không đương nhiên là khác rất nhiều các bạn tại vì 2009 thì nó chỉ có khoảng dưới 300 doanh nghiệp còn hiện tại thì thị trường có trên 1.000 rưỡi doanh nghiệp và cái số lượng doanh nghiệp rất nhiều ờ, cái giá trị tài sản của các doanh nghiệp tích lũy đến thời điểm hiện tại nó cũng rất lớn chính vì vậy nên là cái nội tại của thị trường hiện tại là nó phát triển hơn rất là nhiều so với trước đây thế nên là không bao giờ có cái chuyện mà thị trường hiện tại nó quay về cái thời kỳ của thị trường 2009 ờ, năm 2009 ngoài cái chuyện là là thị trường chứng khoán Việt Nam tương đối là non trẻ thiếu doanh nghiệp thiếu các cơ chế pháp lý đầy đủ để mà mà hỗ trợ nhiều doanh nghiệp người ta tự ý người ta làm giá người ta lũng đoạn thị trường gần như là không được quản lý tham nhũng nhiều và đấy là cái điểm rất là khác biệt so với thời điểm hiện tại khi mà chúng ta có những cái bộ luật doanh nghiệp mới hoàn chỉnh tương đối hoàn chỉnh và chúng ta cũng có luật chứng khoán mới tương đối hoàn chỉnh đặc biệt nữa là cái thời điểm hiện tại là chúng ta có những cái chương trình chống tham nhũng rất là quyết liệt bởi vậy ngay những cái sếp của ủy ban chứng khoán và bộ tài chính cũng bị kỷ luật thì đấy là những vấn đề mà chúng ta thấy là thị trường hiện tại khác rất nhiều 2009 kể cả là 5 năm trước khi mà anh quyết có thể tự ông tự tác trên thị trường mà không hề bị uh, các cơ quan quản lý xử lý thậm chí là chúng ta có thể thấy những cái hành động này làm lơ thì thị trường bây giờ khác rất là nhiều thế nên là thị trường bây giờ uh, về mặt cơ bản là tương đối tốt uh, quy mô vốn hóa thị trường mình chưa tính lại nhưng uh, nó nằm khoảng từ 230 tỷ đến 250 tỷ USD. Đây là một quy mô tương đối lớn và nhà đầu tư nước ngoài cũng đầu tư vào thị trường Việt Nam đâu đó khoảng 40 đến 50 tỷ USD. Đây cũng là một cái giá trị rất là lớn chứ cũng không phải là nhỏ. Đấy cũng là lý do mà hiện tại thì uh, thị trường Việt Nam đã có khoảng 5 triệu cái tài khoản chứng khoán nắm chia tài khoản này thì thực ra thì nếu mà hoạt động gọi là trừ đi những cái tài khoản mà nhiều người thì chắc nó nằm đâu đó khoảng 2 ờ, khoảng 2 triệu gì đấy là những người mà đang ờ, thực hiện giao dịch có thực hiện giao dịch thì đấy là là cái cơ bản để mà mọi người hình dung là thị trường hiện tại lớn hơn rất là nhiều nhưng mình bắt đầu đầu tư chính thức là mình học đầy đủ các bằng cấp mình bắt đầu đầu tư thì từ năm 2012 thì lúc đó thị trường chỉ giao dịch ờ, có những cái phiên HOSE chỉ giao dịch có khoảng 300 tỷ 300 tỷ nó rất là ít bây giờ chưa bằng một cái doanh nghiệp hiện tại đang giao dịch ở trên thị trường nữa và nó rất là nhỏ đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có những cái phiên giao dịch đến hơn 2 tỷ đô của thị trường cơ sở và thị trường phái sinh thì nó nằm cũng quanh quanh khoảng 2 tỷ vậy thì cái cơ bản cái nội tại của thị trường hiện tại rất là tốt và chúng ta phải phải xác định một cái điều ấy rất là rõ ràng ấy, là thị trường đang phát triển khi chúng ta biết được thị trường đang phát triển thì chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội nhiều hơn là sự hoang mang còn ờ, việc mà các bạn đầu tư một hai năm ví như mình mình từng ờ, có thời gian mình đầu tư tới khoảng 6 năm người ta nói là 10 ngàn giờ rất là phải 4 năm 6 năm nhưng mà mình vẫn bị thua lỗ bởi vì nó không chỉ là kiến thức nó còn liên quan đến chuyện là cái tính cách của chúng ta nó có vấn đề nó cần phải thay đổi để chúng ta làm chủ được cái việc đầu tư thì cái chuyện lời lỗ là cái chuyện rất là bình thường nhưng chúng ta phải hiểu được thực chất nó như thế nào đấy về mặt chính phủ thì chúng ta cũng biết là ờ, bây giờ đang giải quyết về mặt tham nhũng cũng rất là quyết liệt tuy rằng ờ, mình nghĩ thì nó cũng chỉ giải quyết được ờ, một cái phần nào đấy thôi nhưng mà nó cũng sẽ khiến là thị trường này bớt bị uh, thao túng một cách có tổ chức bớt và nếu có thì nó cũng sẽ lẻ tẻ hơn trước thay vì là uh, trước đây thì người ta có tổ chức và người ta làm một cách là người ta có thể dùng một từ gọi là tự tung tự tác thì thị trường bây giờ về mặt cơ chế pháp lý thì nó đã đảm bảo hơn rất là nhiều đấy thứ nhất là chúng ta thấy là quy mô thị trường bây giờ lớn và rất là là tốt và cũng đang phát triển à, cơ chế pháp lý à, bên mặt quản lý nhà nước thì cũng bây giờ cũng sẽ sát sao hơn đấy là việc thứ hai à, việc thứ ba là các yếu tố đang ảnh hưởng đến thị trường hiện tại đặc biệt là cái đợt sụt giảm vừa rồi của thị trường Việt Nam thì uh, chúng ta phải thấy được là cái yếu tố đầu tiên cái yếu tố đầu tiên mà là yếu tố rất là quan trọng trong ờ, thời điểm vừa rồi đó là cái việc mà xử lý một số cá nhân và tổ chức lũng đoạn thị trường mới là một số và là một số ít nhưng mà là tiêu biểu thì điều này nó làm ảnh hưởng đến tâm lý là của những cái ờ, tổ chức khác người ta sẽ ờ, có thái độ là đề phòng thận trọng và họ không thể làm giá cổ phiếu một cách tự tung tự tác được thậm chí là có những cái đội người ta buông bỏ người ta để cho qua cái giai đoạn này đi để mà người ta sẽ xử lý ở những giai đoạn sau thì đấy cũng là cái lý do mà khiến giá cổ phiếu uh, điều chỉnh đi xuống bởi vì chúng ta biết là trong 2 năm vừa rồi thì thị trường tăng rất là nhanh dòng tiền từ khắp nơi đổ vào thị trường chứng khoán khi mà covid là những hoạt động kinh doanh khác bị chững lại Ờ, hiện tại chúng ta đi ra đường thậm chí hôm rồi mình đi khắp ờ, mấy cái quán cà phê cóc là người ta cũng ờ, người chủ quán cà phê người ta cũng biết cách đầu tư chứng khoán người ta cũng tham gia và gần như là mọi người đều biết đến chứng khoán đây là một cái yếu tố tương đối là tích cực ở cái giai đoạn đầu để mà phổ biến về chứng khoán và hiện tại chúng ta cũng có nhiều kênh để dạy nhà đầu tư là các thông tin về tài chính ở trên YouTube để chúng ta định hướng và chúng ta nắm được những cái thông tin Ờ, và biết cách xây dựng cho mình một cái hệ thống tư duy ờ, thì đấy là những cái điểm khá là là là nổi bật nhưng mà bởi vì là thị trường hai năm vừa rồi dòng tiền vào quá nhiều và nhiều cổ phiếu bị làm giá ảo lên cùng với sóng bất động sản cùng với sóng bất động sản ngoài ra thì ngân hàng trong các năm vừa rồi đã giải quyết nợ xấu tương đối xong vì vậy lợi nhuận của các ngân hàng cũng tăng cao và khiến giá cổ phiếu ngân hàng cũng tăng rất là mạnh. Tuy là đợt này điều chỉnh nhưng mà giá cổ phiếu ngân hàng thì điều chỉnh không có nhiều. Chỉ có cổ phiếu thép thì điều chỉnh tương đối lớn nhưng mà cổ phiếu ngân hàng thì điều chỉnh không nhiều lắm. Thì ờ, đấy là lý do mà khiến ờ, nhiều cổ phiếu nó rớt giá rất là thê thảm đặc biệt là những cổ phiếu mà làm giá mạnh thì nó sẽ thu hút các nhà ờ, đầu tư cá nhân đặc biệt là những nhà đầu tư mà không Vâng, có nhiều kiến thức uh, tham gia vào và nắm giữ thì dẫn đến là cái hoạt động đấy là thua lỗ đấy là yếu tố đầu tiên uh, chúng ta cũng thấy là hiện tại đấy uh, chính cũng cái việc về về mặt pháp lý khi mà mà xử lý một số cá nhân thì là các công ty chứng khoán mình thấy là có mức giá ảo rất là cao và bây giờ hiện tại là họ để không cho cổ phiếu rớt không có sự đính chính thông tin thì từ phía các doanh nghiệp và cũng không có việc được giá nào về giá cổ phiếu vì vậy nên là cổ phiếu chứng khoán đang là những cổ phiếu mà rất nhiều nhất mà chúng ta thấy trong khoảng 2 tuần trở lại đây và kéo thị trường đi xuống theo nhưng đây cũng có thể là cơ hội nếu mà các bạn nhìn nhận lại và đánh giá vào thời điểm phù hợp để chúng ta giải ngân ờ, đầu tư vào khi mà giá cổ phiếu rớt xuống vùng thấp bây giờ thì mình thấy là bắt đầu tương đối thấp với giá cổ phiếu chứng khoán và và chúng ta có thể xem xét để mà chờ cơ hội ờ, đầu tư vào thì đấy là là cái lý do đầu tiên mà ảnh hưởng đến thị trường đường chung lý do thứ hai nữa ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta cũng biết là uh, cái này liên quan đến uh, toàn bộ uh, thế giới chứ không chỉ là Việt Nam đó là cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh uh, cấm vận xuất phát từ phương Tây bao gồm châu Âu, và Mỹ à, áp đặt lên Nga. Việc này làm cho tăng tăng giá dầu và cũng như là các uh, nguyên vật liệu khác bị thiếu hụt khi mà những cái nguyên vật liệu đấy bị ảnh hưởng nhập khẩu từ từ Nga và Ukraine vào sau cái đợt dịch Covid-19 thì đó cũng làm tăng tăng cái cái giá nguyên vật liệu và các giá cả hàng hóa đi theo đó đi lên. Điều này làm đẩy tăng lạm phát của châu Âu cái điểm đặc biệt mà khi các bạn hiểu về chứng khoán của uh, châu Âu và Mỹ đó là cổ phiếu của họ cao hơn rất là nhiều khoảng 10 20 lần uh, thậm chí là 30 lần uh, giá trị tài sản của doanh nghiệp trong khi là doanh nghiệp lợi nhuận chỉ khoảng 50 phần trăm tại sao lại có hiện tượng như vậy và nó khác biệt so với lại thị trường Việt Nam bởi vì thị trường của họ là thị trường phát triển và cái lãi suất ngân hàng của họ ở mức thấp họ tăng trưởng chậm và họ lạm phát thấp nên là cái lãi suất ngân hàng rất là thấp gần bằng 0% khi đấy thì các doanh nghiệp họ có thể đẩy giá cổ phiếu lên và họ, họ vay vốn ra từ ngân hàng tuy nhiên cái cuộc chiến ở Ukraine này làm tăng cái tỷ lệ lạm phát lên khi tỷ lệ lạm phát tăng lên thì Fed buộc lòng phải tăng lãi suất khi Fed tăng lãi suất thì nó có một cái cơ chế đảo ngược đó là các doanh nghiệp mà vay vốn nhiều nhưng mà kinh doanh không hiệu quả sẽ có một cái cái ảnh hưởng rất là là là là lớn đến giá cổ phiếu mà họ có xu hướng là bán giá cổ phiếu ra việc này tạo ra một ảnh hưởng là domino tức là nhiều nhà đầu tư khác sẽ bán theo và họ sẽ có xu hướng trả tiền lại cho các ngân hàng đây là lý do mà chúng ta có thể nhìn thấy các chỉ số chứng khoán của Mỹ giảm rất là nhiều và và đặc biệt là những cái cổ phiếu mà công nghệ tại vì có cổ phiếu công nghệ thì cái tỷ lệ uh, nếu mà các bạn theo dõi tại vì các bạn thường là không biết các bạn có phải vào trang Guru Focus để các bạn xem tài chính của các doanh nghiệp trên thế giới uh, của Mỹ hay là các doanh nghiệp lớn ở trên thế giới thì các bạn sẽ thấy là cái sự thay đổi về cái PB của uh, tức là cái giá thị trường trên vốn chủ sở rất lớn ở trong vòng khoảng uh, 5 năm trở lại đây nó tăng từ khoảng 2 lần trước đây Apple chỉ có BB khoảng 2 lần bây giờ Apple cũng phải có BB ở ờ, thời đỉnh cũng phải trên 10 lần cùng với các doanh nghiệp khác nữa thì đây là cái điểm mà các bạn phải hiểu là nó rất là nguy hiểm khi mà ờ, tại sao cái phép tăng lãi suất nó lại ảnh hưởng như vậy và nó làm thị trường chứng khoán Mỹ đảo ngược đi xuống bên cạnh đó thì cái giá dầu đi lên theo cái cuộc chiến Ukraine này theo các lệnh cấm vận ờ, vào Nga nó cũng làm cho các doanh nghiệp dầu khí được hưởng lợi nhất định đặc biệt là các ờ, doanh nghiệp mà phục vụ vào khai thác hay là chế biến dầu khí tuy nhiên là cái ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam thì nó có một phần là nó sẽ chậm bởi vì là cái cơ chế điều hành của chúng ta thì tương đối chậm và chúng ta không tận dụng nhanh và kịp thời được để điều chỉnh cái cái giá cả hàng hóa hay là cái nguyên vật liệu vào nên nó sẽ có cơ chế tương đối là chậm nhưng mà ở ờ, khi mà giá dầu đã lên trên cái vùng trước đây ấy, khi bình trung bình thì chúng ta sẽ thấy là khoảng 40 ờ, đến 50 đô à, sau cái đợt mà điều chỉnh à, từ năm 2000 mình không nhớ rõ 2016 17 thì thì giá dầu hồi đấy lên xong đấy thì cái cuộc chiến dầu đá phiến đã đẩy giá dầu đi xuống rất là thấp như khoảng 20 30 đô nhưng mà giá trung bình ấy, theo những cái thông tin định giá thì nó sẽ nằm hợp lý nó nằm ở khoảng 50 đến 60 đô đấy là mức hợp lý mà cũng có thể duy trì để mà phát triển cái dầu đá phiến Tuy nhiên khi mà giá dầu lên tới khoảng à, mình đang ok để chút là mình sẽ nói hiện tại thì giá dầu nó lên khoảng trên 100 ờ, đô ấy. bây giờ hiện tại là khoảng 120 đô một thùng thì nó sẽ ảnh hưởng rất là tích cực đến cổ phiếu của ngành dầu khí và đây cũng là điểm mà còn níu lại để cho chỉ số của VN Index hiện tại vẫn còn nằm ở trên uh, mức 1.000 điểm chứ thực tế nếu mà bỏ qua cổ phiếu dầu khí và sự hỗ trợ của cổ phiếu dầu khí hay là một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác thì chắc VN Index hiện tại bây giờ cũng nằm quanh quanh khoảng 1.000 mất đi khoảng hơn 200 điểm nữa và nếu mà định, các bạn có kiến thức và các bạn định giá về các doanh nghiệp thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái chỉ số ở ờ, trước đây cái thời điểm mà xấu nhất là Covid xảy ra ấy, thì thị trường xuống khoảng 700 thì khi mà các bạn đánh giá hợp lý thì nó nằm đâu đó cái cái điểm đáy của thị trường nó nằm đâu đó hiện tại nó khoảng là hơn 800 800 đến 900 điểm đấy là thời điểm rất là là cứng rồi thế nên là như thời điểm hiện tại ấy, thì một số cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu chứng khoán đang rất rất là mạnh để kéo chỉ số đi xuống thì theo mình ước chừng nó sẽ chỉ dao động được khoảng là 100 điểm nếu mà giá dầu tiếp tục vẫn giữ ở cái vùng cao nhưng mà có cái điểm đặc biệt nữa ờ, là chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu ngân hàng hiện tại có mức lợi nhuận rất là lớn và đây cũng là một trong những cái ngành mà mà uh, chiếm uh, cái tỷ, tỷ lệ vốn hóa tương đối lớn trên thị trường nằm đó đó khoảng 20 phần trăm 20 phần trăm của vốn hóa toàn thị trường nó sẽ hỗ trợ rất là tích cực bởi vì cái lợi nhuận của ngân hàng hiện tại và các doanh nghiệp lớn ví dụ như là Mobile World uh, hay là Gap thì nó sẽ có cái biên lợi nhuận khoảng 20% một năm. Cái việc này nó sẽ hỗ trợ rất là tích cực vào cái giai đoạn quý năm để mà hỗ trợ chỉ số bởi vậy chỉ số rất là khó để tụt xuống dưới mức 1.000 điểm ở thời điểm hiện tại và thời điểm này tụt giảm nó sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội và nó cũng khiến cho những cái cái cổ phiếu mà bị kéo ra ảo phải phản ánh lại cái giá trị thực và cũng từ những cái thời điểm như hiện tại nếu mà các bạn à, có cái tư duy là sẽ đầu tư về lâu dài thì các bạn cũng thể từ đây các bạn sẽ nhận thấy được cái bộ mặt thật của những cái doanh nghiệp mà làm giá cổ phiếu trên thị trường ở thời điểm này họ có buông cổ phiếu hay không họ có đưa ra những cái thông tin bất lợi cho nhà đầu tư hay không họ có những giao dịch nội gián hay không họ có những cái giao dịch mà mà công khai làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường hay không thì đây cũng là một cái điểm mà các bạn à, nếu mà có kinh nghiệm các bạn có thể dựa vào để đánh giá cái à, nó gọi là cái đạo đức và cái tư duy của ban lãnh đạo của các doanh nghiệp từ đó sau này các bạn sẽ có kinh nghiệm để mà đầu tư trên thị trường đấy là đấy là ờ, một vấn đề là liên quan đến quốc tế và ảnh hưởng trực tiếp đến cái cơ cấu thị trường hiện tại ờ, còn ờ, theo các bạn nếu mà các bạn quá sợ về những cái cổ phiếu như kiểu chứng khoán sau này nó có tăng lại nữa hay không thì mình nghĩ là, là chắc chắn là có bởi vì trừ khi là các doanh nghiệp đấy làm cái gì đấy quá sai thì còn thị trường này thanh khoản nó sẽ ngày một tăng lên và các doanh nghiệp đấy là sau cái giai đoạn mà tự doanh thua lỗ ờ, do thị trường điều chỉnh 6 tháng đầu năm thì họ lại có thể là sẽ lời lại trở lại và cái việc cái lòng tham của con người họ không bao giờ thay đổi cả nên là nó sẽ tiếp tục lại có một những cái chu kỳ là kéo giá trở lại và đây cũng là cái cơ hội mà nếu mà các bạn ờ, kiên trì và, và tiếp tục đầu tư thì các bạn ờ, có thể theo tham gia và có được lợi nhuận Tuy nhiên là mình luôn luôn uh, khuyên các bạn là các bạn phải tránh xa các doanh nghiệp mà có cái vùng giá vượt quá vùng cơ bản. Dù là họ có kéo lên, họ vẫn cố ý họ kéo lên. Nhưng mà qua cái vùng cơ bản rồi thì cái rủi ro điều chỉnh trở lại là rất cao và họ uh, bản thân doanh nghiệp họ cũng không muốn kéo quá cao khi vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc là họ có thể sẽ mất tiền do nhà đầu tư bên ngoài bán ra và các sự cố bất ngờ Ờ, còn hiện tại đang có hai điểm mà mà điểm nghẽn của thị trường đó là chúng ta sẽ thấy là những cái đợt thanh tra kiểm tra ảnh hưởng đến tâm lý của các đội lái trên thị trường hay thậm chí là ảnh hưởng đến cả các công ty chứng khoán thì đây là một cái điểm mà làm cho đợt này thị trường sụt giảm và điểm thứ hai nữa là các doanh nghiệp bất động sản hiện tại cũng đang tương đối là bị đóng băng các dự án không triển khai được đã bị chỉ ờ, triển khai được một số dự án nhỏ lẻ ở các vùng ven chứ các khu vực trung tâm là gần như ờ, các dự án bất động sản không hoạt động được nó cũng tạo ra một cái áp lực rất là lớn đến ngành bất động sản và đây cũng là cái ngành mà chiếm tỷ lệ rất là lớn ở trên thị trường có khả năng ảnh hưởng đến đến uh, thị trường chung và đó, cái điểm nữa là uh, các doanh nghiệp mà bất động sản này họ lại cũng mang theo cùng một cái gánh nặng nợ tương đối là lớn Ờ, chúng ta có thể thấy là những cái hoạt động ảnh hưởng của đầu tư công thì thực tế đến những doanh nghiệp trên sàn nó chưa có nhiều ờ, ảnh hưởng đầu tư công chủ yếu nó lại đến các doanh nghiệp nhà nước và những cái doanh nghiệp sân sau hay những cái doanh nghiệp ờ, phụ trợ ở, ở nhỏ lẻ nó không không thật sự ảnh hưởng đến những cái doanh nghiệp mà nằm ở trên sàn không quá ảnh hưởng và đây có thể là những cái thông tin mà người ta dùng để kéo cái thị trường khi mà uh, khi mà thị trường lên cao nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình thấy đây đây không phải là yếu tố mà mà quá tác động lớn đến thị trường bởi vì hoạt động đầu tư hàng năm thì nó vẫn như vậy và và nguồn thu ngân sách của Việt Nam hàng năm nó cũng chỉ nằm đâu đó khoảng hơn 50 tỷ USD à, ờ, thì cái khoản đầu tư công cũng không phải là khoản mà ảnh hưởng quá lớn đến thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại mà mình nhìn thấy mà mình à, nhìn thấy hai cái ảnh hưởng tương đối lớn đó là cái việc là quản lý nhà nước liên quan đến uh, hoạt động uh, tác động đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và cái cái hoạt động thứ hai nữa đó là uh, cái quản lý của nhà nước liên quan đến bất động sản và lãi suất ngoài ra thì cái ảnh hưởng quốc tế thì nó cũng là một cái ảnh hưởng tương đối lớn đến thị trường hiện tại à, mình thấy là cái cổ phiếu ngành thép đang ảnh hưởng tương đối nhiều đến mọi người ở thời điểm hiện tại và mình nghĩ là phải khoảng ờ, qua tháng 7 khi mà báo cáo kinh doanh quý 2 được ra thì mọi người mới thấy được cái bức tranh thật sự của cái ảnh hưởng từ giá cả nguyên vật liệu đến ngành này và đấy cũng là cái điểm mà thời điểm mọi người có thể cân nhắc đầu tư vào ngành thép còn nếu mọi người muốn đầu tư sớm thì mọi người phải mua dần dần chứ không thể là là mua ngay được à, bạn Ngọc có muốn hỏi thêm gì không để mình cho qua cái phần phần chat à, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái view màn hình để cho cho các bạn có thể ờ, xem được một số cái mã cổ phiếu nhất định đây đây mình có thể là view để cho các bạn có thể nhìn thấy ở đây là giá dầu đúng không à, mình cũng đã view ở cái video trước để cho các bạn có thể nhìn thấy là giá dầu nó đang nằm ở trên cái vùng tương đối cao à, chứng khoán của Mỹ này đây ví dụ như Apple chúng ta sẽ thấy là cái sự ảnh hưởng về tăng lãi suất của Fed là nó rất là lớn không phải là nhỏ thì cái nội tại này nó liên quan đến ờ, chuyện là, là cái giá thị giá của các doanh nghiệp này quá cao so với giá trị thật của doanh nghiệp đây thì lại là một cái cơ hội đầu tư cho các bạn còn ờ, thị trường ờ, tiền số thì nó đã qua một giai đoạn thoái trào đương nhiên là cái giai đoạn này cái này gọi là tiền mình không bao giờ mình muốn dùng từ tiền từ tiền này chỉ có dân lừa đảo của của cái ngành này người ta dùng thôi chứ cái này thực ra là một cái trò chơi gọi là money game và họ vẽ ra để lừa tiền của nhà đầu tư chứ nó không có giá trị ờ, về mặt ừ, pháp lý Đây các bạn có thể thấy là cổ phiếu gas đang ở trên đỉnh và hôm nay là họ đã tạo tạo đỉnh. Nhưng mà nếu mà mình xem về cơ bản này nó vẫn có thể đạt được khoảng 150 ngàn cổ phiếu về S&P 500 các ờ, bạn cũng có thể coi qua giá vàng này giá vàng thế giới nó cũng ở cái vùng này mình thấy là vùng hợp lý thôi cũng không phải là cái vùng ờ, quá cao nhưng mà nếu mà ai đấy có muốn đầu tư vào vàng thì đây cũng là một cái cơ hội bởi vì thị trường cái vùng này uh, tương đối tốt các bạn nào có hỏi thêm cái điều gì không thì các bạn cũng thấy là Vingroup họ cũng nằm ở một cái vùng tại vùng thấp nó không phải là thấp về mặt định giá nhưng mà là thấp về mặt lịch sử so với doanh nghiệp mình sẽ ờ, phân tích sau để cho các bạn hiểu được là như thế nào được gọi là cổ phiếu thấp à, đây là ngành thủy sản thì là đây là một doanh nghiệp tiêu biểu được hưởng lợi và lợi nhuận của họ đang tăng tương đối cao um, cảm ơn Ngọc à, bạn nói thì ờ, cũng là một phần ờ, tương đối đúng nhưng mà thực ra không phải là chủ ý theo mình cái ảnh hưởng trực tiếp nó nằm ở cái việc là nhà nước quản lý hoạt động làm giá và đang xử lý một số cá nhân lớn ở trên thị trường thì điều này đương nhiên là là sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chứng khoán và họ buộc phải bỏ qua cái việc là để cho làm giá cổ phiếu để duy trì cái giá cổ phiếu mà họ phải thả lỏng hay là né tránh giai đoạn này cho nên đấy cũng là lý do mà để do giá cổ phiếu nó có thể rớt một cái tự do và cái hiệu ứng domino thì nhà đầu tư họ cứ thế là họ bán thôi các bạn nào có câu hỏi thì có thể nhắn vào để cho mình mình có thể giải đáp cho các bạn ví như mọi người thấy là cổ phiếu của Vinamilk nó đang ở cái vùng gọi là tương đối thấp so với cái lịch sử giá của doanh nghiệp vùng này là tương đối thấp nếu về cơ bản thì mình nghĩ đây cũng là một cái vùng vùng tương đối không phải là thấp nhưng mà cũng là một vùng tương đối bởi vì doanh nghiệp nó có tính bảo hòa về lợi nhuận à, đặc biệt có một điểm đáng chú ý ở các doanh nghiệp ờ, hàng không đặc ờ, biệt là ngân hàng ờ, doanh nghiệp nhà nước thì là bị lỗ mất Việt Nam Airlines lỗ mất khoảng 2 tỷ USD và hiện tại họ đang âm vốn trượt xỉu nhưng mà giá cổ phiếu cũng không phải là thấp nên là họ duy trì được cái giá cổ phiếu đấy cũng là điều rất là rất là thú vị mình không coi đó là cơ hội bởi vì mình chỉ đầu tư vào những cổ phiếu mà còn giá trị về mặt cơ bản Đấy, các bạn có thể là thấy cổ phiếu của lọc hóa dầu Bình Sơn tăng rất là nhiều Ừ, thì đây là bởi vì họ sẽ được hưởng có những lợi nhuận tương đối cao khi mà họ nhập dầu vào và họ bán ra với cái giá trên thị trường hiện tại. Nhưng mà mình thì ờ, không đầu tư tại vì là mình ờ, Upcom thì mình rất là ít đầu tư vào và hơn nữa là ở cái thời điểm hiện tại thì giá cũng không còn không còn rẻ nữa. mình ờ, thích đầu tư vào những doanh nghiệp mà có nền tảng cơ bản tức là những cái doanh nghiệp nằm trong các ngành nghề ờ, có vẻ là ổn định và họ có lợi nhuận họ có lợi thế ờ, cạnh tranh bền vững hơn những VAA cũng được hay là BLX dù BLX hiện tại thì lợi nhuận đang sụt giảm và giá cổ phiếu có vẻ như là điều chỉnh đây cũng là có một cái cơ hội mà mình nghĩ là sau này cũng trong năm sau đầu cuối năm hoặc là đầu năm sau họ tăng lại về 50 ngàn thôi tại vì cái ngành này cũng là ngành được hưởng lợi họ chẳng có bị ảnh hưởng gì tương đối cái ảnh hưởng của họ chỉ là cái tranh lệch giữa cái hàng tồn kho và cái việc hạch toán nó như thế nào bởi vì không có bạn nào hỏi về các cổ phiếu nên là chắc là mình bỏ qua và mình dừng ở đây đi cảm ơn các bạn nếu mà các bạn cần hỏi thêm cái gì thì các bạn có thể comment bên dưới mà mình có thể trả lời cho các bạn